Xin chào tất cả các em bet thủ đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em một trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay rồi Trận đấu ở ờ, AFF Cup Trận đấu giữa Brunei và Indonesia diễn ra vào 5 giờ chiều ngày hôm nay Thì anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể uh, uh, đến với kênh của mình Và xem uh, kèo mà mình lên cho anh em tham khảo vào buổi chiều ngày hôm nay nhá và một ngày đầu tuần và ngoại hạng Anh đã quay trở lại rồi anh em. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là vòng 17 ngoại hạng Anh, rất nhiều những trận đấu diễn ra. Và chúng ta sẽ đến với ngoại hạng Anh thôi. Còn anh em nào mà buổi chiều ngày hôm nay còn muốn nhận được thêm những uh, tiếp kèo uh, ờ, về AFF Cup thì anh em nhắn tin trực tiếp cho mình qua Zalo cũng như là Telegram nhá. Mình uh, cũng không có nhiều thời gian để lên được tất cả những trận đấu cho anh em đâu. Và nếu như anh em nào muốn nhận được hết tất cả các kèo đấu ở trong buổi tối ngày hôm nay của ngoại ngành thì anh em có thể qua kênh ca bóng đá nữa hiện tại thì buổi chiều mình có lên cho anh em trận đấu giữa Brentford và Tottenham rồi anh em nhé Brentford và Tottenham Hotspur rồi và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với trận đấu đó là trận đấu giữa Leicester City và Newcastle trận đấu giữa Leicester City và Newcastle hiện tại thì uh, Trận đấu này diễn ra trên sân nhà của Bảy Cáo anh em nhá. Tài kèo chấp đang là 0.25. Đấy, Leicester City đội chủ nhà được chấp 0.25 và Newcastle chấp 0.25 tài 2.5. Đến với đội hình nào. Điểm qua đội hình một chút. Đội hình của Leicester City trong trận đấu này tiếp đón với Newcastle đó là 4-1-4-1 và Newcastle là 4-3-3. À, cả hai đội bóng đều ờ, có một uh, chiến thuật chung đó là chơi với sơ đồ chiến thuật 4 hậu vệ và uh, Leicester City thì đá với một tiền vệ trung tâm thôi, uh, một tiền vệ thòng thôi, đó là Samare và bốn tiền vệ uh, công. Đó là Banner, uh, Dubry 2, uh, Telemang và Madison và tiền đạo của họ trong trận đấu này là Daka còn về bên phía của Newcastle là đội hình 433. Hiện tại thì lịch sử đối đầu, lịch sử đối đầu anh em nhé. Đối với lịch sử đối đầu thì cả người ta đang đánh giá rằng là Leicester City có phần nhỉnh hơn so với Newcastle đúng không? Anh em chúng ta có thể thấy cái số liệu đây và điểm qua một chút nào à, Cả Leicester City và Newcastle đã gặp nhau đó là 36 lần Và 14 chiến thắng dành cho Leicester City và 14 chiến thắng dành cho Newcastle à, ờ, 6 trận hòa Với phong độ trước World Cup anh em nhé Trước World Cup thì Newcastle đã có màn chạy đà rất là tốt Có đến tận 6 chiến thắng liên tiếp Còn đối với Leicester City Họ, họ cũng ờ, không phải là một đội bóng yếu khi mà Leicester City họ có một trận thua cũng như là có đến tận 5 trận thắng trước khi World Cup diễn ra đấy và đặc biệt nữa là anh em chúng ta có thể thấy rằng là Leicester City được thi đấu trên sân nhà anh em nhá được thi đấu trên sân nhà đây cũng là một lợi thế à, mùa này thì Leicester City mới chỉ thua có 4 trận trên sân nhà thôi và đây là vòng thứ 17 rồi một kết quả mình nghĩ rằng là rất tốt cho một đội bóng à, tầm như ở Leicester City đúng không <clears throat> Và một điều nữa đó là Madison Madison Anh đã ghi được 7 bàn khi đối đầu với Newcastle anh em nhá. Rất là chúng ta có thể đi cái kèo đặc biệt đó là Madison ghi bàn trong trận đấu với Newcastle này và chưa kể nữa chúng ta sẽ xét một chút về lịch sử những trận đối đầu gần đây, 6 trận đối đầu gần đây của Leicester City cũng như là Newcastle. Anh em nhá. Chiến thắng hầu hết đều thuộc về Leicester City. Anh em thấy không? 5-0, 3-0, 2-1 và tiến thắng 4-0. Trong 6 trận đấu thì Leicester City đã chiến thắng 4 4 trận rồi và Newcastle chỉ chiến thắng 2 trận thôi. Và một điểm nữa đó là mùa giải năm nay Leicester City nhá, mình nhấn mạnh là Leicester City họ thi đấu trên sân nhà rất là tốt, mà chỉ có 4 chiến thắng thôi, à, 4 trận thua thôi và 4 trận thua đấy cũng là 4 trận thua với những ông lớn thôi và những ông lớn kể cả Leicester City đi đá trên sân uh, khách cũng có những kết quả tốt như là cầm hòa Chelsea cũng như là cầm hòa cả cầm hòa với cả những đội bóng lớn như là Chelsea nữa anh em. Đấy. Một uh, mình nghĩ rằng là đối với một đội bóng mà tầm trung như Leicester City thì với phong độ như này là rất là ổn rồi, đúng không? Và tiếp tục chúng ta sẽ thấy đây những lần đối đầu uh, của cả hai đội bóng cả Newcastle cũng như là Leicester City đều kết thúc với tỷ số cũng như là tổng bàn thắng là trên 3 bàn anh em từ 3 bàn trở lên anh em nhé từ 3 bàn trở lên cũng như là hai bàn trở lên đấy 21 21 40 24 03 và 50 anh em thấy không rồi quay trở lại với kèo của chúng ta hiện tại kèo chấp đang là Leicester City được chấp 0.25 mình sẽ ưu tiên đó là đi đội chủ nhà trong trận đấu này Leicester City uh, trong mùa giải năm nay đá thi đấu trên sân nhà rất tốt anh em mình nghĩ rằng với uh, cái số liệu vừa rồi chỉ có thua 4 trận trong 17 vòng rồi rất là tốt với một đội bóng tầm trung như là Leicester City và tiếp đến đó là cái tài 2.5 cái tài 2.5 anh em nhá đấy những lần đối đầu trước đây của Leicester City và Newcastle đều có kết thúc từ 3 bàn trở lên. Vì vậy nên là mình ưu tiên đi cái tài 2.5 cũng như là Leicester City được đá trên sân nhà. Đó. Được chưa anh em? Đây sẽ là hai mã kèo mình gợi ý cho anh em ở trận đấu giữa Leicester City và Newcastle anh em nhé. Và mình cũng nói rồi đây chỉ là những cái kèo tham khảo thôi, không phải là những cái kèo mà khi trận đấu diễn ra anh em nhé. Vì anh em cũng biết rồi mình cũng nói rồi với cách chơi của mình với cách chơi của mình thì mình luôn luôn luôn là xem trận đấu diễn ra như nào đã rồi mình mới cho kèo anh em hiểu ý mình không đấy đây hầu hết tất cả những trận đấu anh em nhé hầu hết tất cả những trận đấu thì mình đều đẩy khi mà trận đấu diễn ra cũng như là mình nhận được những cái thế trận của cả hai đội bóng thì lúc đó mình mới đẩy kèo cho anh em và khi đó thì kèo nó mới chuẩn gần như là 100% anh em hiểu không đấy ví dụ như là hai hôm qua ở hai trận ở giải Thổ Nhĩ Kỳ mình có đẩy cho anh em đấy sau gần 20 phút gần 20 phút thì mình mới đẩy kèo cho anh em ngày hôm qua thì chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta bú phun 4 mã kèo ở trong hai trận đấu mà mình đẩy cho anh em nhé đó đó là cách chơi của mình mình cũng nói rồi kèo đi theo trận chứ không phải trận đi theo kèo nếu như mà anh em nào mà xác định mà chỉ là đầu tư cũng như là chơi đấy thì anh em đi ờ, trước trận đấu cũng được thì anh em có thể lên hai kênh đó là xem kèo bóng là có tiền cũng như là ca bóng đá của mình để anh em chúng ta tham khảo kèo cũng như là đi từ đầu trận còn nếu thật sự mà anh em chúng ta đầu tư bóng đá